Loa loa loa, Anh ngữ Pro Max tặng 5 triệu đồng khi đăng ký khóa học tiếng Anh, giá chỉ còn 900.000 cho một tháng học. Đây là chương trình hỗ trợ giá tốt không đâu có thể so sánh được. Các bác phụ huynh ơi, hãy đến ngay Anh ngữ Pro Max đăng ký để nhận được phần quà giá trị 5 triệu nào. Nhanh tay lên, nhanh tay lên! Đăng ký trực tiếp tại Anh ngữ Pro Max